Xin kính chào toàn thể anh em trong ngành nhôm kính Chào mừng anh em quay lại với tổng kho của công ty Factor Việt Nam Và đây là kênh video máy cắt nhôm Factor VN Và em đến từ công ty cổ phần xuất nhập khẩu Factor Việt Nam à, Và trong ngày hôm qua, à, ngày à, một ngày của tháng 11 năm 2020 Thì tổng kho công ty Việt cuộc tổng kho của công ty Factor Việt Nam vừa về một đơn hàng với số lượng hàng hóa bao gồm các dòng hàng mang thương hiệu Factor và các dòng hàng mang thương hiệu Megatech à, bao gồm các dòng sản phẩm như là 05S, 06S, 08S, ờ, 09S và các dòng sản phẩm Factor 55, Factor 77, Factor 88, Factor 90, Factor 99 à, ờ, cùng các dòng sản phẩm máy phai đố, đột dập, nén khí và ép góc. Và hiện tại anh em đang được à, quan sát đây là một góc của à, các dòng sản phẩm máy cắt nhôm hai đầu à, mang thương hiệu Factor 77 và các dòng sản phẩm 08S của công ty Factor Việt Nam à, và anh em có thể phân biệt được à, hai dòng hàng của công ty Factor Việt Nam qua hai màu sắc với màu xanh ngọc lục bảo độc quyền đến từ công ty Factor cũng như là màu à, cà phê mang thương hiệu Megatech đến từ công ty Factor Việt Nam à, và phía bên đây anh em có thể là quan sát thấy đây là những dòng sản phẩm máy cắt hai đầu à, Factor 90 và Factor 88 hoặc các dòng sản phẩm 06S đây ạ à. thì ngoài những dòng sản phẩm phổ thông trên thị trường, công ty Factor Việt Nam còn cung cấp đầy đủ tất cả các dòng sản phẩm cao cấp. Và để anh em có thể là quan sát được tổng kho của công ty Factor Việt Nam, xem là tổng kho này nó sẽ có diện tích tầm khoảng bao nhiêu và bao gồm những dòng máy nào. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi xem ờ, tổng quan hay là xem sơ qua về diện tích khung xưởng của công ty Factor Việt Nam. Và ngay phía trước mặt anh em đang được quan sát đây là dòng sản phẩm M450 đây là dòng sản phẩm ờ, M450 ờ, di chuyển bằng hệ thống ờ, bàn điều khiển CNC lưỡi cắt đẩy từ dưới lên mang thương hiệu Megatech của công ty Factor Việt Nam. Và đây là những dòng sản phẩm 08S và 09S mang thương hiệu Megatech với phân khúc giá hành cực kỳ ưu đãi giúp anh em dễ dàng đầu tư về phân xưởng nhà mình. Và bên đây anh em có thể quan sát thấy đây là những dòng sản phẩm máy phai đầu đố, máy ép góc hay máy cắt một đầu Megatech 08S hoặc là những dòng sản phẩm máy cắt một đầu mâm xay 450 ờ, và hiện tại thì công ty Factor Việt Nam đang có cho mình rất nhiều dòng hàng máy ép góc bao gồm máy ép góc mang thương hiệu Mega và mang thương hiệu Factor với thiết kế 4 đồng hồ và 6 đồng hồ hoặc những dòng sản phẩm máy ép góc CNC ờ, kèm theo đó là các dòng sản phẩm máy phai đố thay dao nhanh mang thương hiệu Factor và thương hiệu Megatech bao gồm thân to và thân nhỏ với thiết kế là ba công suất 3 kW motor 3 cổ bi ờ, có bích tông dầu hỗ trợ giúp anh em có thể là dễ dàng hàng sử dụng các dòng sản phẩm này à, phai cho những cái ờ, hệ nhôm dày và những cái bản nhôm chắc khỏe ở phía xa bên kia sẽ là những dòng sản phẩm mang thương hiệu Factor Đây là những dòng hàng cao cấp đã Anh em có thể nhìn thấy sẽ có bao gồm một con máy đột dập khóa thủy lực nữa à, Gồm những dòng sản phẩm 28 dao và những dòng sản phẩm 10 dao à, Kèm theo đó là những dòng sản phẩm đột dập à, hệ 55 hệ 93 và những dòng sản phẩm cho 55 vát cảnh hoặc những dòng sản phẩm ờ, cho hệ ờ, Việt Pháp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 màn hình. Liên lạc cho em like 0787 291 188 để có thể là xem và test máy trực tiếp cũng như là được biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm. Cảm ơn anh em đã luôn theo dõi video. Xin kính chúc anh em thật nhiều sức khỏe. Hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.